Ờ, kính chào thầy cô, hôm nay sẽ giới thiệu với thầy cô một cái dạng à, bài tập ờ, của bài à, e-learning được à, thiết kế bằng phần mềm Articulate Storyline ờ, thông qua cái game có tên là Chú khỉ thông minh. Thì nội dung bài tập này thì lát nữa chúng ta sẽ vào cái phần slide chính. Thì thử trước tiên là mời thầy cô quan sát cái giao diện chính của cái bộ bài tập này thì ở đây đã tạo thành hai sin sin một nó chỉ có một slide thôi và sin 2 gồm có 3 câu hỏi và một slide kết quả ở đây ờ, vì là làm demo thì chỉ làm ba câu hỏi để thầy cô hình dung một số thầy cô sẽ hỏi mà tại sao là lại tạo thành hai sin mà không ờ, gộp mà làm một thì ờ, thầy cô chú ý nếu như cái game này cái bộ câu hỏi này nó nằm trong một cái bài giảng gồm có nhiều slide thì nếu mà chúng ta để ừ, các câu hỏi nó cùng trong một xin thì, ờ, thì đôi khi cái về mặt thẩm mỹ và đôi khi nó bị chúng ta hiểu là nó đôi bị lộ hàng đấy đấy thì chúng ta sẽ giấu các cái câu hỏi đi bằng cách chúng ta chuyển nó sang xin ờ, 2 thì ở cái xin ờ, 1 này với cái slide này thì chúng ta chỉ có cái giao diện giới thiệu về trò chơi gồm có tên trò chơi và ở đây thì để liên kết đến ờ, sin 2 thì ờ, đã tạo cái biểu tượng ờ, khi người chơi bấm vào con khỉ thì sẽ chuyển sang sin tiếp theo ở đây đã có tạo cái state đây rồi ở sin 2 thì gồm có ba câu hỏi và bao câu hỏi chính là cái nội dung bài tập mà muốn giới thiệu với thầy cô ờ, ở đây là cái dạng bài tập giống như cái ờ, cuộc thi IOE ấy. E. Ừ, đó là phải loại bỏ một ờ, đáp án đi loại bỏ một cái text box này đi để tạo thành một câu đúng học sinh có thể loại bỏ bất kỳ một đáp án nào à, cái này nó cũng thực ra thì nó cũng làm cái dạng bài tập một đáp án đúng à, tuy nhiên nó khác một chút là gì là ở đây là chúng ta phải tạo ra các cái phương án là học sinh có thể bỏ ờ, đã tây bóc thứ nhất hoặc là bỏ tây bóc thứ hai hoặc là bỏ tây bóc thứ ba và khi học sinh bỏ thì chúng ta phải tạo ra một cái hoạt động làm sao cho nó trực quan và nó được ờ, sinh động đấy là cái vấn đề thì còn về mặt là trigger thì cũng có rất nhiều thầy cô uh, thắc mắc là Ờ, không hướng dẫn thầy cô nhưng thực ra thì cái trigger ờ, nếu như thầy cô nào mà mới tiếp xúc cái phần mềm này thì nói về trigger thì cũng rất là phức tạp có rất nhiều cái trigger mà chúng ta ờ, cần phải làm quen chúng ta mới tạo được ở đây thì sau khi học sinh trả lời xong ba câu hỏi thì sẽ dẫn đến cái slide kết quả à, đây là giao diện của slide kết quả thì nếu học sinh trả lời đúng 3 câu hỏi thì à, sẽ xuất hiện à, ra cái à, cái slide này cái slide này thì ở ờ, có một cái điểm đó là ở cái ô phần thưởng này ô phần thưởng hiện tại là đang mờ và nếu như học sinh trả lời đúng được 1 đến 3 câu hỏi thì cái ô phần thưởng này nó sẽ được hiển thị và tùy theo số câu hỏi mà học sinh trả lời đúng thì khi ấn vào ô phần thưởng này ví dụ học sinh trả lời đúng được một câu thì phần thưởng sẽ chỉ là uh, một nải chuối còn nếu học sinh trả lời đúng được uh, hai câu thì khi bấm vào cái nút phần thưởng này thì ờ, chú khỉ này sẽ được nhận được hai nải chuối và tương tự như vậy, nếu học sinh trả lời được đúng cả ba câu thì chú khỉ này sẽ nhận được à, ba nải chuối. Và có số câu trả lời đúng sai hiển thị ở trong slide. Còn trường hợp nếu như học sinh trả lời sai thì sẽ hiển thị ra cái slide này và có hai cái nút đó là học sinh có thể chơi lại trò chơi hoặc là học sinh có thể à, thoát trò chơi. Tuy nhiên nếu như thầy cô mà chèn cái ờ, bộ câu hỏi này vào trong bài thì chúng ta phải bỏ cái nút thoát này bởi vì cái nút thoát này nó sẽ làm ờ, thoát hẳn cả cái bài giảng vì vậy mà khi chúng ta thiết kế thì chúng ta uh, nằm trong một cả một bài giảng chúng ta sẽ không dùng dùng cái nút thoát này thì sau đây là uh, về phần trigger của cái slide tổng hợp kết quả này thì chúng ta quan sát là cũng có rất nhiều trigger và đa số trigger này là trigger tính điểm ngoài ra thì cũng có rất nhiều layer ngoài layer chính ra thì có layer tổng hợp kết quả và các cái layer để uh, hiển thị cái nội dung phần thưởng cho chú khỉ thì sau đây để thầy cô uh, hiểu rõ hơn thì chúng ta sẽ vào xem cái demo cái video demo sinh sẽ bấm vào ờ, cái text box mà học sinh muốn ờ, loại bỏ trường hợp học sinh muốn ờ, chọn lại thì sẽ bấm vào cái biểu tượng này khi đã uh, chốt đáp án thì học sinh sẽ bấm vào nút trả lời Đấy, đây là trường hợp học sinh đã trả lời đúng cả ba câu hỏi thì chúng ta thấy là sau khi trả lời đúng cả ba câu hỏi thì à, học sinh sẽ đến cái à, à, phần như sau như vậy là sẽ dẫn đến cái slide để học sinh nhận được phần thưởng thì như lúc nãy đã giới thiệu với thầy cô rồi nếu học sinh trả lời đúng một câu thì sẽ nhận được chú khỉ sẽ nhận được một nải chuối hai câu sẽ là hai nải và chờ là cả ba câu thì sẽ nhận được ba nải chuối À, sau đây chúng ta sẽ thử là nếu như học sinh trả lời đúng được ờ, một hoặc hai câu thì ờ, sẽ nhận được cái gì. Chúng ta sẽ làm lại. Here we go! À, chúng ta sẽ cho trường hợp là học sinh trả lời đúng một câu và sai hai câu Mm-hmm. Như vậy là học sinh đã trả lời đúng một câu và sai hai câu. Thì uh, chúng ta sẽ xem là sẽ xuất hiện uh, cái slide tiếp theo là gì. Đấy, như vậy là mặc dù học sinh trả lời đúng một câu hỏi đấy, nhưng mà cái ô phần thưởng này vẫn được xuất hiện. Và khi chúng ta ấn vào ô phần thưởng này thì uh, sẽ chú khỉ này sẽ nhận được một nải chuối tương ứng với một câu trả lời đúng.